Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị bạn tiếp tục theo dõi các video của của địa lý và khoa học xã hội GSE TV. Và quý vị và các bạn thân mến, lúc 17 giờ thứ bảy hàng tuần chúng tôi sẽ nói về um, câu chuyện kiến thức địa lý. Nhưng mà hôm nay chúng tôi sẽ nói về cực quang. Đây chính là một hiện tượng quang học mà được ờ, đặc trưng bởi thể hiện đầy đủ màu sắc của ánh sáng bầu trời về đêm được sinh ra do sự tương tác của các hạt mang điện tích và gió mặt trời vấy tầng khí quyển trên ờ, bề mặt của hành tinh ờ, các cực quang mạnh nhất thường diễn ra sau sự phun trào của hàng loạt mặt trời các giải sáng này liên tục chuyển động và thay đổi làm chúng trông giống như một cái giải lụa trên bầu trời đây có thể coi là một trong những hình ảnh đẹp của tự nhiên. Trên trái đất, mộc tinh, thổ tinh, thiên vương tinh và hải vương tinh, các cực quang được sinh ra do sự tương tác của các hạt trong gió mặt trời với từ trường của hành tinh và vì thế chúng đã là rõ nét của các vĩ độ cao gần các cực từ. Vì lý do này, các cực quang diễn ra ở bắc bán cầu trái đất được gọi là bắc cực quang hay ánh sáng bắc cực và ở nam bán cầu là nam cực quang. Tuy nhiên, cực quang cũng chính là kim tinh và hỏa tinh à, cũng diễn ra trên kim tinh và hỏa tinh và chúng lại gần như không có từ trường của hành tinh à, trên kim tinh của các phân tử của khí quyển được gọi là tích tụ năng lượng và được à, trực tiếp từ gió mặt trời trên hỏa tinh thì các cực quang diễn ra gần điểm dị từ các à, khu vực trong vỏ hành tinh là tàng dư của từ trường cũ của hành tinh giả thiết mà ngày nay không còn tồn tại trên trái đất cực quang diễn ra với bức xạ Van Allen trở nên quá tải đối với các hạt năng lượng, sau đó chúng đổ xuống các đường sức từ và va chạm ờ, với ờ, lớp trên của bầu khí quyển trái đất. Còn về nguồn nhất và biểu hiện của nó thì các hạt cao năng lượng mặt trời được đưa vào không gian cùng với gió mặt trời nóng và luôn tồn tại. Luồng gió này thì đâm với tốc độ siêu nhanh về phía trái đất thông qua khoảng không gian liên hành tinh với tốc độ dao động trong khoảng 1 đến 3 triệu km trên giờ và cũng mang theo cùng với nó là từ trường của mặt trời. Gió làm gió mặt trời làm nhiễu loạn từ trường của trái đất để tạo ra quyển tử chứa đầy plasma có hình dạng tựa như sao chổi và từ trường trái đất có tác dụng như một vật cản để bảo vệ trái đất trước các hạt tích năng lượng bức xạ trong gió mặt trời và năng lượng và năng lượng và xung lượng của hạt được truyền từ gió mặt trời sang quyển từ thông qua một quy trình được biết như là tái kết núi từ. Trong quá trình này, các đường sức từ liên kết hành tinh xuất phát từ mặt trời được kết hợp với địa từ địa trường. Và các hạt trong gió mặt trời có thể đi qua các đường sức từ mới tạo thành và các nhà nghiên cứu về cực quang được gọi đó là đường sức từ mở. Các đường này được mà gió mặt trời do áp suất của động lực của gió mặt trời của các đường sức từ mới tạo thành di chuyển đối uh, tiên của đỉnh cực và vào đuôi của quyển từ trái đất. Ở đây do sự kết nối của từ trường mới lại có thể diễn ra tạo ra đường sức từ mới. Đường sức từ đối lưu sẽ chứa các hạt gió mặt trời. Một số hạt có thể đi tới tầng ion trước khi đường sức từ chạm tới đuôi của quyền tử và các hạt này được ờ, sinh ra cực quan ban ngày còn ban đêm thì được tạo ra từ các hạt được tia gốc đuôi quyển từ hướng trái đất vì các hạt này bị chặn lại bởi các đường sức từ đông các điện từ ờ, bị chặn trong từ trường trái đất ấy, tức là hiệu ứng gương từ được gia tốc theo hướng về phía khu vực vùng cực sau đó là đâm vào khí quyển để tạo ra cực quang. Và các cực quang diễn ra mãnh liệt nhất vào khoảng hoạt động mạnh nhất của các cơn bão từ sinh ra hoạt động của vết đen mặt trời và sự phân bố của cường độ cực quang theo cao độ thì chỉ mức cực đại rõ nhất khoảng 100 km trên trái đất. Và các hạt đâm xuống địa từ trường ấy chạm tới tầng trung hòa của khí quyển trong một hình gần tròn gọi là ovan cực quang và hình à, gần tròn này có điểm tâm ở phía trên cực từ khoảng 3.000 à, km theo đường kính lúc yên tĩnh và vòng tròn này lớn nhanh từ khi khí quyển làm nhiễu loạn. Khu vực có oval cực quang nói chung thì tìm thấy trong phạm vi khoảng 60 đến 70 độ tính theo vĩ độ Tây Bắc hay Nam. Trong thời gian mặt trời hoạt động tích cực thì oval cực quang mở rộng và các cực quang có thể nhìn thấy từ các vĩ độ thấp tới 25 đến 30 độ Bắc và Nam trong một số trường hợp. Ví dụ ngày 7 tháng 1 năm 2004, sau khi được phun trào thì của mặt trời mãnh liệt thì chúng nhìn thấy ở tận Arizona. Ở vĩ độ 45 độ, cơ quan có thể nhìn thấy vào khoảng 5 lần trên một năm, trong khi ở trên là 55 độ thì gần như nhìn thấy chúng vào mọi đêm. Các điểm đặc trưng của chúng gồm có, có hình dạng, kích thước, và các cung và tia cực quang có thể bắt đầu sáng rõ ở độ cao 100 km trên bề mặt trái đất và kéo dài phía trên ờ, dọc theo ờ, trong từ trường trong hàng trăm km và các cung hay màn này có thể mỏng chỉ khoảng 100 m khi mở rộng ra tới đường chân trời. Các cung và cực quang có thể nhìn gần đứng im và sau đó tựa như bàn bay và chúng có thể tạo ra một cái màn cao bắt đầu nhảy múa và đổi hướng sau nửa đêm quyến rũ thì cực quang có thể nhìn thấy hình dáng loang lổ và lốm đốm và các đốm thông thường ờ, nhấp nháy trong khoảng mỗi sau 10 giây cho đến tận rạng đông phần lớn các cực quang này đều có màu vàng ánh lục nhưng đôi khi các tia cao có thể ờ, có màu đỏ và đỉnh dọc theo g thấp của chúng trong một số ít trường hợp thì ánh mặt trời sẽ phải va sẽ va phải phần đỉnh của các tia cực quang tạo ra màu lam nhạt trong một số rất ít trường hợp, tức là khoảng một lần trong 10 năm thì cực quang có thể có màu đỏ sẫm như sẫm như máu từ đỉnh đến đáy. Ngoài ra có thể tạo ra ánh sáng từ các hạt chứa năng lượng cũng sinh ra nhiệt. Nhiệt làm nhiệt bị làm tiêu tan bởi các bức xạ hồng ngoại hay là mang đi bởi các trận gió mạnh trong lớp trên của khí quyển. Và trong năm gần đây, sự phổ biến của du lịch cực quang đã đem đến một lượng lớn du khách tới nhiều điểm và truyền thống là không ờ, ở được trong khoảng thời gian diễn ra mùa đông vùng cực. Nhờ có ảnh hưởng của làn ấm của các dòng hải lưu ấm tương đối sẽ tiếp cận được ờ, của mình lên nên Iceland và Bắc Scandinavia là các điểm đến phổ biến nhất. Và để có thể quan sát cực quang thì mọi thì ngoài hoạt động cực quang thì cần có điều kiện như trời quang mây và ít ánh sáng trong tự nhiên nên là ánh sáng đèn và việc chụp ảnh cực quang đòi hỏi các máy ảnh phải được trang bị bao phủ bởi các chắn phải mở trên 5 giây. Các pin của máy ảnh kỹ thuật số bị hao rất nhanh trong điều kiện lạnh. Vì một lời khuyên hữu ích thì cần phải đem các pin dự phòng. Bản chất vật lý thì ờ, cực quang có thể sinh ra bằng các ờ, tương tác của các hạt cao năng lượng thông thường là điện tử với các nguyên tử trung hòa lớp trên của khí quyển trái đất. Và các hạt cao năng lượng này có thể kích thích do va chạm các điện tử hóa trị được liên kết với nguyên tử trung hòa. Các điện tử bị kích thích sau đó có thể trở thành về trạng thái năng lượng nguyên tử của chúng và trong quá trình giải phóng ra carbon ra proton ánh sáng. Quá trình này giống như là sự phóng điện plasma trong đèn neon. Màu cụ thể nào đó của cực quang ấy phụ thuộc vào loại khí cụ thể của khí quyển và trạng thái điện của chúng cũng như năng lượng của các hạt đâm vào khí quyển. Nguyên tử chịu trách nhiệm như hai màu trục chính tức là bước sóng 557,7 nanomet và đỏ 630 nanomet ở các độ cao. Nitơ sinh ra màu lam 427,8 mm. Các ion cũng như màu đỏ biến đổi nhanh ranh giới ờ, vì các cung cực quang đang hoạt động một trong những ờ, nhà khoa học đầu ừ, tiên tiến hành ờ, mô hình hóa cực quang tức là Christian ờ, Breitland người Na Uy mô hình từ trường trái đất của ông chỉ ra rằng các điện tử năng lượng được đâm trực tiếp vào mô hình trái đất được diễn dắt về phía các cực từ và sinh ra các vòng ánh sáng xung quanh các bắc cực ông chính là giả thiết xa hơn nữa các dòng điện như thế được hình dung có thể tồn tại được nhờ chủ yếu các ờ, hạt điện tích từ và mặt trời lôi kéo vào không gian. Năm 1908 thì các dòng điện như vậy sau này được ủng hộ lớn trong bài báo của Hensel Evans. Năm 1969, Milo Sirep, Alex Taylor và John Freeman sử dụng các tên gọi các dòng điện Bakeland lần đầu tiên và sự tồn tại của chúng cuối cùng đã được xác nhận vào năm 1973 nhờ vệ tinh Trias của Hải quân. Giải thích cực quang xuất hiện là do các hạt ờ, mang điện tích trong luồng vật chất của mặt trời phóng tới hành tinh. Mà khi các hạt này tiếp với từ trường ấy thì ờ, hành tinh của chúng bị đổi hướng do tác động của lực Lorentz. Lực này có thể làm cho các hạt chuyển động theo quỹ đạo xoắn ốc dọc theo đường cảm ứng từ của hành tinh. Tại hai cực của các đường cảm ứng từ nội tụ thì làm cho các hạt mang điện tích theo đó đi sâu vào khí quyển của hành tinh do đi sâu vào khí quyển của các hạt mang điện tích và chạm với phân tử nguyên tử trong khi uh, quyển hành tinh và kích thích phân tử này phát ánh sáng do thành phần của khí quyển chứa nhiều khí khác nhau khi bị kích thích mỗi hạt thì phát ra ánh sáng có cường độ bức sóng khác nhau tức là nhiều màu sắc khác nhau do giải nhiều ánh sáng và màu sắc ở trên bầu trời hai cực còn về các cực quang ấy thì cực quang khác không phải là một hiện tượng riêng biệt của khí quyển trái đất thôi người ta đã quan sát thấy hiện tượng cực quang trên hành tinh trong mặt trời và cũng tạo lại nó trong phòng thí nghiệm về biến động trên mặt trời ấy đây chính là ngôi sao thì có một số đặc trưng dao động lớn mang theo ờ, thang thời gian vài giờ đến hàng trăm năm và hướng từ ờ, từ trường liên hành tinh cũng như vận tốc của mật độ và ờ, gió mặt trời được điều chỉnh bởi hoạt động của mặt trời chúng có thể thay đổi rất mạnh và ảnh hưởng tới hoạt động của từ địa trường mà khi hoạt động từ trường tăng lên rìa ovan cực quang thông thường ấy, thì sẽ dịch chuyển tới các vĩ độ thấp hơn Tương tự sự phun trào của mặt trời cũng xảy ra vào thời điểm với sự mở rộng của các ô van cực quang. Nếu từ trường liên hành tinh có dòng hướng ngược với địa từ trường thì nó có thể làm tăng luồng năng lượng vào trong quyển từ và do đó có thể làm tăng luồng năng lượng trong vùng cực của trái đất. Điều này có thể tạo ra hệ quả là sự tăng cường hoạt động của cực quan. Còn các nhiễu loạn trong khí quyển từ trái đất gọi là bão từ chất bão từ này có thể sẽ ra thay đổi đột ngột trong độ sáng và chuyển động cực quang được gọi là các bão từ phụ các dao động của từ trường của trận bão từ và bão từ phụ này có thể sinh ra các thay đổi lớn trong các mạng lưới điện và đôi khi làm hỏng các thiết bị điện trong lưới điện tạo ra sự mất điện hàng loạt chúng cũng ảnh hưởng tới hoạt động của liên lạc viễn thông bằng sóng vô tuyến theo các hệ thống vệ tinh mặt đất của hệ thống và các hệ thống hoa tiêu trận các trận bão trong quyển từ có thể kéo dài trong vài giờ hay vài ngày và các bão từ phụ thuộc có thể diễn ra trong vài lần trong ngày. Một trận bão từ phụ có thể giải phóng hàng trăm TG năng lượng và chiều ngang với năng lượng điện tiêu thụ ở Mỹ trong vòng 10 giờ. Còn về đo đạc của điện từ trường ấy thì điện từ trường có thể ờ, được đo đạc với ờ, dụng cụ gọi là từ kế và dữ liệu của nhiều từ kế cho phép người ta quan sát lần theo dấu vết của các trạng thái của hiện tại của từ trường. Vì các chỉ số kể từ thông thường được đưa ra trong ờ, dạng chỉ số 3 giờ để cho phép đo định tính của các mức độ hoạt động của điện từ trường. Một trong những chỉ số như vậy gọi là chỉ số K. Giá trị của chỉ số K dao động từ 0 đến 9 và liên quan trực tiếp đến dao động tương ứng với ngày yên tĩnh với địa từ trường trong khoảng 3 giờ và chỉ số K này càng cao thì có khả năng diễn ra cực quang càng lớn khi mà chỉ số K như vậy thì cần phải gắn liền với một cái khu vực quan sát cụ thể để đối với khu vực mà không có quan sát không có chạm quan sát ấy, người ta có thể ước tính giá trị chỉ số K này bằng cách xem dữ liệu của điểm quan sát gần đó trung bình tổng thể của các hoạt động cực quang được gọi là chỉ số KP còn về âm thanh của cực quang người ta có thể cho rằng nhìn thấy cực quang bao giờ cũng kèm theo tiếng nổ lanh tách theo tiếng kêu rền rền và sự lan truyền của các âm thanh này trong khí quyển giống như là người ta nói làm dao động của các phân tử trong không khí là không chắc chắn. Và cực quang diễn ra trong khoảng 100 km ở phía trên trái đất trong các điều kiện không khí cực kỳ loãng, có nghĩa là chúng không thể lan truyền các âm thanh nghe được đủ xa để có thể chạm đến mặt đất. Một khả năng là các sóng điện từ được biến đổi thành sóng âm bởi vì các vật thể gần người quan sát hoặc trực tiếp với ờ, cơ quan thính giác của người quan sát. Đối với người Inuit và các nền văn hóa của phía Bắc Canada, người ta đã biết một thực tế là diễn ra của các tiếng kêu hay là tiếng hát là đều có thật. Các âm thanh này đều có chủ yếu khi mà người quan sát thấy các ồn ào, rời xa các chỗ ồn ào hay có chiếu sáng. Thông thường là các chỗ lạnh giá và không có nguồn đêm đông và nghe thấy âm thanh lạ ví tới sự kiện tâm linh và nó được khắc sâu trong trí nhớ của mỗi cá nhân của cuộc đời họ. Và các âm thanh cực quang này được so sánh với âm thanh của hợp xướng đạn đông. Trường Đại học Công nghệ Helsinki đã được đưa ra kiểm tra vào các ghi âm này và theo báo cáo của Canva người ta đã ghi nhận cái tiếng kêu rền rền, tiếng ầm và tiếng nổ khi có các cực quang ở vùng cực với mức độ sáng cao. Trong văn hóa dân gian thì trong thần thoại của Birak năm 1855 của Thomas Brunig đã có khẳng định rằng là thần thoại Na Uy có kể các Vari là các cô gái đồng trinh được ờ, tựa chiến binh cưỡi ngựa được trang bị áo giáp và giáo khi họ đi về phía mục tiêu của mình thì áo giáp của họ tá ra ánh sáng cực kỳ lập lòe kỳ lạ nó chiếu toàn bộ bầu trời phương Bắc tạo ra cái mà con người gọi là cực Bắc cực quang hay là ánh sáng phương Bắc trong khi đó là khái niệm gây ấn tượng thì lại không có gì trong văn học của Na Uy thì có việc xác nhận nó thôi thì mặc dù cực quang là phổ biến ở Scandinavia và Iceland ngày nay nhưng mà khả năng cực Bắc của điện từ đã xa một cách đáng kể với cái khu vực này của ừ, trong các thế kỷ trước và có các tư liệu về thần thoại Na Y. Điều này đã giải thích cho sự thiếu vắng của mối liên hệ liên quan. Hay vì thế, tư liệu cổ nhất của người Na Uy là Modoros được tìm thấy trong điên sử của người Nari, tức là con lăng, con lăng uh, ờ, Skat vào có vào năm 1250 mà đã ghi chép về sử về nghe về hiện tượng này trong đồng bào trở về Greenland. Ông ta đã đưa ra ba lời giải thích có khả năng nhất. Đại dương được bao quanh bởi các ngọn núi lửa bao la hay ánh sáng mặt trời, có thể để đến tới phần đêm của các dòng sông băng, có thể tích trữ năng lượng để cuối cùng chúng trở thành huỳnh quang. Một trong các tên gọi cổ trong tiếng Thụy Điển cho ánh sáng uh, ờ, Siblis được sinh ra từ ánh sáng cá trích. Người ta tin rằng ánh sáng phương Bắc là phản chiếu màu sắc của các đàn cá trích lớn trên bầu trời. Trong tiếng Phần Lan của tên gọi ánh sáng phương Bắc là Lobret của lửa và cáo. Theo truyền thuyết và những con cáo sống tại sống ở Lapland và Rion Rutet là các tia lửa khi chúng tạo ra phất đuôi của chúng trên trời. Người Sami tại Lappen cổ tức là Sapmi, người ta tin rằng là cần phải đặc biệt cẩn thận và im lặng khi bị quan sát bởi Guruvasaat. Trong văn hóa dân gian của người Inuit tức là Eskimo tại Greenland và miền Bắc Canada, ánh sáng phương Bắc là linh hồn của người chết đang chơi bóng bằng đầu lâu hải mã trên bầu trời. Tên gọi của họ là chỉ bắc cực quang là Asijas dấu vết của người chơi bóng Vâng và chúng tôi xin kết thúc video về cực quang kiến thức địa lý về cực quang lúc 5 giờ chiều thứ bảy ngày hôm nay xin đây là hết hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 17 giờ thứ bảy tuần sau với chủ đề về năng lượng mặt trời